rồi alo ờ, bây giờ quý vị ơi bây giờ hiện tại bây giờ là tủ này à, là tủ LG inverter sử dụng loại ga 600 thì cái model của nó nè model của nó là L uh, à, 315BS à, thì ở đây anh em có kiểm tra ga là mình thì bổ sung thêm với thứ hai cái trường hợp chính của nó nguyên nhân chính của nó là cái linh kiện của nó nha quý vị thì ở đây cái linh kiện này anh Nhật đang xử lý cái tủ nó đây để các bạn lưu ý nha linh kiện nó nằm như thế này nè đây là cái độ zin của thằng LG nó có mã số luôn nhưng mà linh kiện này nó đã có dấu hiệu là trục chặt nó nó nó chập chờn lúc được lúc không và cái lốc hiện tại của nó lại chạy nó không tăng tốc thì đây anh này anh Nhật có tiến hành là thay cái linh kiện là đúng của của, của Nhật đồ của Nhật nha thì đồ của Nhật cái đồ Trung Quốc thì nó khác nhau hoàn toàn nha quý vị xài được nhưng mà chất lượng độ bền nó với lại đúng cái tiêu chuẩn mà xả đá đúng thời gian hay không là còn tùy thuộc nè đây đầu dò của Nhật và ở đây là linh kiện anh thay thế cho cái thay cho cái con ờ, đầu dò đầu dò lạnh à, cảm biến nhiệt lạnh còn bên đây là con sò nóng rồi bắt đầu anh Nhật thay vô hai anh Nhật hiện tại đây mình xử lý cái tủ lạnh à, LG 360 lít đó là vị trí nào của nó nha quý vị đây, anh Nhật đang tiến hành làm thì cái này là bên mình là bảo hành là một tháng nhưng mà thật sự xài chắc tới năm hai năm chưa nhúc nhích nữa tại vì thay đồ của Nhật thì à, nó rất là bền đó quất vô rồi các bạn coi cái cái cái cái cái cái cái, cái vị trí mà anh anh anh Nhật đặt cái à, cái con cảm biến đó là con sò nóng nha đó đây vô Nhật đây rồi ờ, còn con xà lạnh thì ờ, anh nhét bên kia cũng được anh đai luôn cũng được ờ, xong trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau nó tăng tốc là coi như mình lụm lúa rồi đó nửa tiếng trời này em để một phút 30 giây à một phút 30 giây là xong rồi đó chứ <laughs> trong này là chế tủ bây giờ <laughs> đây đây chỉ được trưởng bây giờ cái tủ người ta là một ngăn đông bây giờ anh không thích anh chế là ngăn đông trên ngăn đông dưới luôn bây giờ ông <laughs> ông ông đổ tủ lạnh lại ông này ông giữ rồi ông đổ anh giữ ờ à, ông đổ ông lấy thổi chú luôn ông chế bây giờ là cái tủ lạnh này chỉ có một cây quạt thôi và người ta thiết kế của nhà sản xuất là một ngăn trên là đông ngăn dưới là mát bây giờ là anh em ở bên công ty châu phú là chế chế lại thành là hai ngăn điều động luôn Thôi ghê chưa quý vị thấy ghê không <laughs> vậy là <laughs> anh kiệt khó <laughs> chữ kỹ thuật ở dung luôn kìa mình lên ở đây giờ đây trưởng trưởng kỹ thuật bên này đi là bây giờ chút xíu mình sẽ để là cái số điện thoại trên cái video à, quý anh em nào có nhu cầu muốn hợp tác về làm kho lạnh hay là kho lạnh mini hay là kho lạnh lớn luôn thì liên hệ số điện thoại của anh Phong là anh quản lý anh em kỹ thuật ở đây trao đổi trực tiếp với anh báo giá kể cả sắp xếp nhân sự đi làm luôn nha quý vị ở dưới để bây giờ anh Nhật đang tiến hành làm đây à, gắn vô nãy quạt quay tốt anh Nhật rồi vậy thôi cho nó chạy một ngày đi anh không có nhiệt kế không trời ơi công ty lớn không có nhiệt kế nãy biết đem mẹ nó qua đâu cho rồi nhiệt kế bỏ vô sáng ngày mai mà âm 25 độ là à, là, là đưa hàng em là chơi nhiệt kế với là cái ga 600 này cẩn thận nha quý vị sạc vô bấm móng này kia đó nãy gắn xúc bắp không anh anh Nhật à. sạc gì đó đó sạc hai đầu với vậy hút hai đầu hút chân không hả kia để mình cân ờ, à, đây, đây, đây, đây, ra đâu giải quyết đây để mai em gõ em ghé thăm anh phòng mình giải quyết cho ông cho em xử lý em xử lý cái tủ này cho anh cho trời ơi tài tủ lạnh ra đây không đưa mà đưa cái ông chiên kho lạnh làm với chính mẹ đi đéo đúng mày lạnh quá luôn ha ờ người ta là kho lạnh không cho làm kho lạnh bắt làm tủ lạnh rồi cái thằng làm tủ lạnh này ngồi ở đây chơi <laughs> chán quá chán anh quá anh phòng ơi mỗi cái ờ, lạnh mấy cửa ngang đi chụp zalo gửi đây em ờ, cái gì tư vấn cho mấy anh em làm lạnh giá rồi đem về đây đi hai tháng thôi hai đến ba tháng mấy anh em đây làm mấy cái, cái cửa ngang là bao bao anh luôn á một người làm cái tủ rồi một người làm cái cửa nè vô gài hết chưa chưa phán bảy đó gài đàng hoàng lên đi anh cứ gài đàng hoàng lên đi anh không có anh cứ gài đàng hoàng hết rồi cái nắp kia đâu có có có nắp ngoài anh cứ chỉnh về cái anh chỉnh là cho cái ngăn ngăn này là nhiệt độ thấp nhất luồn xuống dưới chỉ người ta xài là ở dưới á rồi xong cho nó giọt đi nửa tiếng đồng hồ sau là nó tăng tốc là mình lụm lúa rồi thôi à đây là cái này là dựa trên kinh nghiệm nha quý vị thấy cái tủ LG này thường thường nó có những bệnh đặc trưng thôi bệnh đầu tiên của nó là thường thường hay xì cái vàng nóng vàng sưởi uh, vàng giải nhiệt của nó thôi chứ là các bạn xem ở chỗ này nè nó có dầu mỡ gì không nhưng mà cái tủ này thì không có ha nó có được một lớp bảo vệ bên nhựa bên ngoài nè lớp này ra 600 nha còn cái bệnh nguyên nhân chính của của, cái tủ này <laughs> là cái thằng rờ le lâu ngày nó chạy để chập chờn đồ là đồ của Hàn Quốc rồi xong gió lúc đầu nó lên ampe cái khịch khịch khịch khịch chút xíu từ từ mới chạy kẹt mày đâm bánh xe ra sao lủng mẹ rồi kẹt đề nghị ờ, công ty châu phú sắm cái nhiệt kế 25 ngàn cái nha người ta bỏ vô trời ơi tập đoàn gì mà kỳ vậy trời ờ, nhiệt độ cảm giác <laughs> mắt thấy rồi tai nghe cái tập đoàn cái tập đoàn không có nhiệt kế kỳ vậy ta à, mắt thấy và tay sờ hả ừ tại đó rồi <laughs> bó tay phòng xong chưa rồi. Dạ giọt nha đẩy tủ sắt vô đi giờ giọt rồi đó quất ampe đông không nhật ampe nó đông à. rồi thảy đi vô chưa này hả cặp nào cặp luôn à. không một cái được rồi một cặp không nó một cặp lại nói hai dây vô lỗ mà à vậy đó hả sao không hiện rồi coi ampe đó nha rồi 0.3 anh R rồi không 0 ba là quạt á rồi nó ngưng chút xíu khoảng chừng 5 phút sau là 5 phút sau nó rung ga anh canh làm sao ga hả ừ ga nạp bình cân theo lửa không có đâu cái này không không phải 5 bsi là đủ rồi nha anh nạp lên một chấm lại chạy bứt lóc á ừ anh lên tới 10 bsi của chừng bứt lóc á con này xài ít ga lắm chạy, âm mà, tóc âm mà. đúng rồi nhưng mà nạp mà đủ nó khoảng chừng đâu không năm ý 5 bsi à 5 bsi không âm không á âm độ hả âm không đúng ấp xúc thấp là âm luôn âm kim luôn chứ không có lên gà 600 này là cho nó khoảng chừng 5 psi là đủ anh canh là nó cái phim nó ấm là được để em coi coi chút xíu coi sao không âm luôn á âm luôn là chưa đủ đâu chưa đủ đô tại vì nếu mà anh sạc quá cỡ là nó sẽ bị uh, quá cỡ là nó sẽ bị uh, ấy chưa nó có điện rồi chưa có điện hả không có điện rồi nè đây có điện mà nè hồi nãy nó nhảy lên không có chờ chứ anh à, nó trễ mà mạch trễ mạch trễ mạch trễ cái loại MDT cái nào vậy chứ à, ờ, cho nó an toàn không nè tăng rồi nè chấm một rồi đó chạy quạt rồi đó chút xíu từ từ từ nó tăng lên rồi. đây cho lên nó lên 0.6 rồi từ từ nó lên khoảng chừng đâu 0.9 là là hết cỡ rồi bắt đầu từ từ nó mới ờ, nó mới đạt giữ con duyên nó lại đi anh anh nhìn dạ, dạ. con uh, cặp lên đó đây nói chung là thay rồi và anh em cũng canh ra lại rồi nha quý vị để coi như thế nào tình hình nó tăng tốc mà tăng tốc rồi nó chạy liên tục trong vòng nửa tiếng là ok đó <laughs> không cho cái chế cái này đâu dữ quá rồi tủ lạnh nhà sản xuất bình dược bổn á nó làm có ngăn đông à dạ, công ty châu phú ở chơi hai ngàn đồng luôn quá dữ anh là quá dữ rồi nè chạy nằm vậy 0.1 từ từ cái này là nửa tiếng đồng hồ nó mới tăng lên đang chạy từ từ đó để em coi để coi ga của anh anh ra quả chút xíu này chị cái quả luôn ra bự hoặc là ờ, trước là mùa dịch tụi nó nướng con cá cha nướng con cá cha đây có phiên nóng không phiên chưa đủ đồ ủa anh nhật nãy hút chân không có cho dầu ngạt vô không trời ơi đụng má chết mẹ không được không anh nói cho dầu nghẹt chỗ đó được nó chạy khoảng chừng 3 tiếng là nghẹt à ờ ừ. còn không á nó cái này mà hút không kỹ là nó còn hơn Đều dạ, hơn cái hút hai đầu hút trên kia với hút ấy à. hút 45 phút không hút à cái đó hút hai đầu kỹ lắm chứ em hút một đầu ở ờ, đâu qua nó có cho chạy kích lên nó cho chạy được hết à tôi làm hoài không ủa mẹ nó hút hút thuốc lào rồi thiếu ga rồi sếp ơi thêm thêm đi cái đầu đẩy nó nguồn ngắt à để em coi để em coi đừng nóng, đừng nóng. lâu chưa 0.3 nó cái vỏ sao mà nó bắt nó chạy vòng vòng để để em coi để em coi để em coi hồi nãy phim nóng dữ không cái này nếu mà anh chạy 0 ờ, ờ, cho chạy từ đây tới chiều mà có dấu hiệu mà nó nghẹt á là xả hết đi hút chừng không làm lại ừ. nhưng mà phải xài dầu nghẹt ga 600 này nó khó chịu lắm anh phải xài dầu nghẹt á còn ga bốn còn còn em còn xài dầu nghẹt mà ngại ngại nhà không tủ không xanh vô mình sạc á biết của ai làm về á đây à, em em làm mấy tủ trước kia chạy chạy được ngon lành lắm mà qua bữa à, khi mà chạy đá sao vòng lại nhạc nhạc trên nhà lạnh á nhạc cáp á nhạc gió nhạc không khí á ừ. ở viên thì có mà đây bây giờ đang canh giờ lóc đang chạy nè quý vị chưa tăng tốc cái này đợi nó được rồi thử sạc vô cái coi ờ không có để em coi tại không có xài dầu nghe hơi sợ thêm miếng ga vô và dạ, canh thêm miếng ga nó coi sao cao quá cái này nữa cháu con này có kẹt nó nóng nóng rồi cái đầu nó nó hơi nóng nóng rồi quý vị chờ ít nhất phải chừng là 15 phút để coi cái đầu đẩy nó là nóng dần lên nè đầu đẩy nó nóng dần lên này nè ấm ấm rồi đó nhưng mà đợi khoảng chừng nửa tiếng nữa bắt đầu mọi chuyện mới có thể thay đổi được hiện tại bây giờ là nó đang ờ, gần gần 10 psi nha các bạn ga 600 này hơi nhạy cảm xíu là các bạn không được sạc nhiều nha quý vị các bạn sạc nhiều quá nó dễ gây tình trạng là cái lắp bê nó nóng ờ, cái lóc nó nóng quá nó ngắt lốc luôn á đang đang canh vô từ từ đang ấm dần lên ở đó em làm mấy con là ờ, tô với banana cái này nè mấy con này chứ còn Samsung là khó chịu nhất tại vì cái con đầu giò Samsung nó kỳ cục lắm nó có bo đó ba ký tám mà mà nó kỳ cục lắm mua mà không đúng hãng là là là, là, là nó sự cố liên tục rồi coi như là mọi thứ đó ok thì cái này phải uh, ấy bo lại rồi cho chạy thử tăng tốc là là là coi như mọi thứ xong với quý vị cái ga nó sạc rồi nè à đó đây là loại ga 600 quý vị lưu ý nha khi mà đã xong cái này rồi á nếu mà chúng ta làm ga 600 chúng ta nên lưu ý là gắn cái xúc bắp nằm trong đây để khi chúng ta tháo ra nó không xì ga và chúng ta đậy cái nắp chụp lại kỹ kỹ chút xíu là mọi thứ sẽ ok nha coi như là cái video hôm nay là đã à, hướng dẫn các bạn à, thay cái linh kiện uh, của cái con LG Inverter sử dụng ga 600 để cho các bạn coi rồi chút xíu nữa là đi sửa bo chưa có khói luôn sửa bo đi cái chưa đi sửa bo không có tăng tốc nó phải lên không không không không chấm sáu tới không chấm chín mới được này không có luôn mà rồi sửa bo sữa bo về ngày mai sẽ lụm lúa nha quý vị rồi xin được gửi lời chào tất cả mọi người nha như cái bo này à, cái con LG này bắt đầu là làm rồi phải thử sim bo nữa thì nó mới chạy được ok đó cái bình của nó là bình chính đó là như vậy ha thì sẽ quay quý vị các bạn à, cái chủ đề khác hai anh em trong kia nó đang độ chế cái tủ lạnh đều chưa nay mình sẽ quay thêm xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha để coi lại